thì à, mang răng mang đến cho các bạn những sản phẩm để phục vụ à, tất cả nhu cầu phù hợp tất cả nhu cầu các bạn thì à, đây trên màn hình các bạn đang xem đây là con ép cảm phiên chạy loa CLS186 này đấy thì tổng thể cơ bản nó cũng là có hai bộ phận chính cơ bản thôi đấy là một motor và phần cối cối nghiền đấy hộp số đấy thì uh, sau đây tôi sẽ đi chi tiết vào phần của các bạn xem này thì uh, đây như các bạn đã thấy thì ờ, phần motor và hộp số sẽ được nằm đặt trên một cái ờ, bệ như này đấy xung quanh có bốn bánh xe di chuyển đấy các bạn nhìn thấy đấy là được ờ, là dập những lớp tôn rất là dài như thế này và át sẽ được đặt ở giữa này luôn automat đặt giữa này luôn bên này sẽ vận chuyển động của máy thì là được ốp một lớp ờ, tôn để ờ, che phần dây cu loa còn chuyển động máy bên này đấy Đấy, thì máy uh, sau đây tôi sẽ đi uh, chi tiết vào này thì đầu tiên là phần motor nhá đấy, phần chuyển động của máy này thì toàn bộ ép cảm viên bên chúng tôi đều là chạy motor ba kg rưỡi đấy 4,67 HP 4,6 máy ngựa vòng tua là 1.400 vòng một phút tua chậm điện là điện 220V thì uh, motor này là motor dây đồng cho các bạn yên tâm dùng sử dụng Đấy, motor dây đồng bảo cho bạn 12 tháng đi sử dụng điện gia đình thì phần motor sẽ được uh, bắt trực tiếp vào chân chân đế như này Đấy, bằng bố nóc như này luôn Đấy. đây thì các bạn để ý uh, cái rãnh của chỗ ốc nhé thì uh, sau chúng ta sử dụng lâu, lâu dài ấy, thì dây nó sẽ trùng đi nó giãn ra thì chúng ta cần nới bốn con ốc trên motor và kéo hẳn ra ngoài đấy kéo phần ờ, thừa của cái rãnh này này đấy để nó căng motor lên và tiếp tục sử dụng sẽ giảm được chi phí thay dây cu loa đấy dây điện các thứ chúng tôi đóng sẵn như này luôn át các thứ lắp đặt sẵn cho các bạn rồi đấy thì uh, máy sẽ được chuyển động qua bu đôi đây các bạn sẽ thấy bu đôi hai rãnh bu bản B sử dụng uh, dây bản B B55 đấy dây của nó rất là dài chặt như này đấy, buli của máy <coughs> chuyển động qua buli của trục hộp số cũng là buli đôi luôn hai rãnh đấy các bạn đã thấy đấy. còn bên này là phần hộp số của máy này hộp số của máy này đây chúng tôi có full chữ CL S186 đây là dòng máy chúng tôi à, đặt tên thương hiệu cho nó à, đây thì đây của dòng máy đó là máy của nó sẽ có ba quả lô đấy trên là một cái phiếu như thông thường mà em cá viên chúng tôi đang à, phân phối như sản xuất này đấy là một cái phiếu màu đỏ như này phiếu dao như tương tự như thế màu đỏ như này đây thì ở trong máy sẽ là gồm ba quả lô nó tương tự như đầu của S160 nhưng mà nó sẽ chạy dưới Cura đấy ba quả lô sàng trong máy sẽ được lắp đặt sẵn là sàng 4 ly nhá đấy thì tùy vào nhu cầu của từng, từng nhà thôi nuôi con gì sẽ lấy cái sàng nó phù hợp nhất có thể đấy đây là hộp số của máy này thì hộp số của máy chúng ta sẽ ở trong này chúng tôi đã đổ à, nhớt sẵn các thứ này đấy để test máy qua trường hợp ví dụ như các bạn bà con ở xa thì chúng tôi sẽ gửi máy không như thế tại vì à, trong quá trình vận chuyển có người ta sẽ tránh cái vật thể dạng à, lỏng ấy đấy dạng nhất các thứ thì người ta sẽ không không cho đổ vào đấy nhớt thì nắm nhất ngay ở đây luôn đấy, chúng ta cần mở nắp nên là đổ vào đây tầm khoảng độ 2 à, lít đây nhu cầu của nó à, đây à, thể tích của nó đây đấy hai đến 5 lít đấy đây là miệng da của cám này ở đây cũng có một con dao để điều chỉnh độ ngắn dài của vật cám như những em nhỏ học cam viên khác F150 60 e đều tương tự như này đấy. thì nguyên lý của máy là đều như à, hai dòng trước đây thôi S150 S160 thì cám sẽ được uh, nguyên liệu sẽ được đổ ngay trực tiếp vào trên này có phếu và CS cám snap sẽ thành phẩm ở dưới này đấy S186 ờ, này nó sẽ ờ, êm hơn sẽ chạy êm hơn sẽ dâng loa tất nhiên nó sẽ êm hơn cái loại trực tiếp và công suất nó sẽ cao hơn đấy tại vì ờ, cối các thứ nó nghiền nó khỏe hơn nó, nó nặng hơn mà to hơn đấy. thì có bánh xe bốn bánh xe di chuyển như thế này đấy ở ngay bên này sẽ có cái tấm ốp thì chúng ta có thể tháo rời ra để thay dây cun loa cũng như là để điều chỉnh cái phần dây đấy là chỗ này có bốn con ốc hai đầu đấy ở sau này là vòng quay của motor thì ờ, chúng tôi đã ký hiệu như này để ví dụ trường hợp các bà con muốn mua khung máy không ấy, mà chúng ta có sẵn motor ở nhà thì chúng tôi sẽ gửi một ờ, gồm là đầu máy hộp số và phần chân đỡ các thứ ốp các thứ thì ờ, các bạn về như là ví dụ như vòng quay của motor các bạn đang ngược chiều so với chúng tôi đang biểu thị ở đây chúng ta cần đảo chiều nó lại thôi và lắp đặt máy vào buli vào thế là sử dụng thôi đấy thì đấy là bọn tôi làm thế này để uh, cho những bà con vô khung máy không về dễ lắp đặt hơn cũng như là dễ sử dụng hơn đấy. thì hai con máy này uh, đều được uh, lắp đặt sẵn đây để gửi đi cho bà con đây đấy. đấy CLS 186 chắc chắn dày dặn có bốn máy xe di chuyển đầm đấy nó sử dụng đến 220V đấy phù hợp cho bà con nuôi trang trại lớn các thứ hoặc là gia đình mà chúng ta cần ờ, những dòng máy lớn nó khỏe như thế này đấy thì ờ, dòng máy S186 này rất là phù hợp rất là tiện lợi cho các bà con đấy thì ngoài ra những ờ, dòng máy này nó sẽ dừng chung cái dòng sàng của S150 S160 nhá đấy thì ở đây chúng tôi có sẵn các bạn đã sử dụng qua bên sản phẩm chúng tôi thì cũng đã biết rồi nhưng tôi sẽ xin phép nói qua cho những ai đang có nhu cầu cũng như là đang tham khảo dòng máy thì ờ, sẽ có sàng 2 ly này 3 ly này 4 ly và 6 ly đấy tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn nuôi con gì thôi đấy ví dụ như ờ, bà con ờ, chăn nuôi những loài dòng gà từ gà bé đến lớn thì chúng ta nên lấy dòng à, 2 ly này để cho những gà con ăn đấy hoặc là 2 ly đến 4 ly hoặc là có thể là chỉ lấy 3 ly thôi đấy thì tùy vào cái nhu cầu cũng như là những cái con vật mà chúng ta nuôi đấy đấy thì trên đây là uh, giới thiệu qua những dòng máy về ép cắm viên CLS186 thì bà con có nhu cầu mua máy thì vui lòng liên hệ để máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ Điển Na xóm Bảng xã Tiên Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi góc trái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhấn like đăng ký kênh để xem video tiếp theo cảm ơn các bạn